em trận Napoli và thằng Ly nè thì trận này mình cho anh em nằm Napoli hiệp 1 Napoli uh, nguyên trận và nằm thêm mã tài thì anh em húp được ba cái mã kèo này nếu mà anh em nào xem video của mình thì anh em cũng đã biết rồi còn uh, thằng AC Milan thì mình cho tất cả anh em nằm thằng AC Milan và nằm tài thì anh em đã gãi cái mã kèo này tuy anh em gãi cái mã kèo này nhưng mà anh em ăn được ba mã kèo này thì anh em cũng vẫn lãi nha thì mình sẽ tiến vào mình nhận định thêm cho tất cả anh em cái trận giữa thằng Real Valladolid và cái thằng Marocca thì à, à, diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 9 à, tháng 4 nha anh em thì hiện tại đây là cái đội hình dự kiến ra sân của hai đội bên phía Valladolid chơi với sơ đồ là 433 còn bên phía Marocca chơi với sơ đồ là 53 523 thì à, bảng xếp hạng á, vị trí trên bảng xếp hạng thì anh em thấy thằng Malocca đang đứng có vị trí thứ 12 ờ, trên bảng xếp hạng và có 33 điểm sau 27 vòng đấu. Còn trong khi đó Valladolid đang có À, vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng và có 28 điểm sau 27 vòng đấu. Nếu mà Valladolid trong cái trận này Valladolid không thắng được thì Valladolid sẽ có cái nguy cơ là tụt xuống vị trí đèn đỏ nghe anh em. Thì anh em thấy vị trí đèn đỏ đang có hai đội nắm 27 điểm đó là Embajon và thằng Armenia. Thì hai thằng này nếu mà trận sau nó có thể thắng vươn lên thì thằng Valladolid này là sẽ có cái nguy cơ tụt xuống cái vị trí đèn đỏ bởi vậy trong cái trận này Valladolid được lợi thế sân nhà và lợi thế được cái mã kèo trên Valladolid quyết tham thắng trong cái trận này để có thể lấy lại uh, à, 3 điểm bằng vương lên cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng nha anh em thì trong cái thành tích gần nhất của hai đội á, thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà Valladolid thì Valladolid trong 10 trận gần nhất á, thì chỉ thắng được 3 trận và để hòa hai trận và để thua 5 trận còn bên phía thằng uh, Mallorca thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất thì Mallorca cũng thành tích đang ngang ngửa thằng à, à, thằng valauli thì anh em thấy Mallorca trong 10 trận gần nhất cũng chỉ thắng được 3 trận và để hòa hai trận và để thua 5 trận còn thành tích của được thành tích đối đầu thì anh em thấy trong cái trận đối đầu gần nhất thì thằng ăn với cái tỷ số là 1-0. Còn trước đó thì toàn thắng nghiêng về phía valauli với cái tỷ số là 1-0 nè, hoặc là 3-0. valauli ăn rất là nhiều nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà cái trận đấu gần nhất mà giữa thằng Malocca và Valladolid trong trận đó thì uh, Mallorca đã thắng với cái tỷ số là 1-0 mà anh em thấy thắng 1-0 thắng vào phút 90 cộng 4 nha là cái thằng nếu mà không có cái phút bù giờ này thắng thì thằng hai này nó hòa nhau nhưng mà trận đó anh em thấy thằng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 tài xỉu thì 2,25 thì anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã tài mà mọc vào nhẹ nhẹ thôi anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã tài được nha thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cái phần mà quyết định trận đấu cho tất cả anh em xem luôn thì mình có chốt ba cái mã kèo cho tất cả anh em trong cái trận đấu giữa Valladolid và thằng Mallorca này thì anh em thấy à, mình cho tất cả anh em nằm nguyên trận thì anh em cứ nằm thằng Valladolid lá lòng cho mình anh em nằm mạnh tay vào cái mã kèo Valladolid đá lòng đồng nha đây anh em nằm mạnh tay vào cái mã kèo này tài xỉu 2,25 á thì anh em cứ vào mạnh tay cái mã kèo tài cho mình đây anh em có thấy không mình trong lịch sử đối đầu mình đã nói với anh em rồi hai này đã chấp ít nhất cũng ba bàn thắng anh em có thể đầu tư vào cái mã tài 2,25 được nha tài 2,25 và hiệp 1 thì anh em cũng có thể vào cái mã kèo tài cho mình luôn nha thì hiệp 1 anh em cứ vào cái mã kèo tài mạnh tay cho mình thì giống như mình đã nói cho tất cả anh em trong hiệp 1 thì trận này nó sẽ có một bàn thắng thì anh em có thể đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo uh, à, mã kèo ờ, tài được nha thì đó là hai cái ba cái mã kèo mà mình chốt trong cái trận Valladolid và thằng Malokna này cho tất cả anh em thì à, anh em nào mà muốn chơi tỷ lệ kèo mà nó chính xác hơn á, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình đi để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình để anh em có thể chơi được nhiều cái mã kèo nó chính xác hơn